Một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm. Hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập. Những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15 giờ 30 thứ năm hàng tuần. Theo dõi lại ngay trên kênh YouTube VN Direct Official. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành cùng tôi ngày hôm nay sẽ là bạn Nhân Xuân Trường cũng đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua cái kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021 của hai cổ phiếu mà rất được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đấy chính là PNJ và HPG. Và format của chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là cập nhật và cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng 2021 và đưa ra cái triển vọng của năm của quý 4 cũng như là của năm 2022 đối với hai mã cổ phiếu HPG và PNJ và sau đấy thì chúng ta sẽ sang cái phần hỏi đáp ạ. Và cái phần đầu tiên ngày hôm nay là cập nhật kết quả của Hòa Phát thì tổng kết thì kết quả kinh doanh quý 3 của Hòa Phát là một cái kết quả kinh doanh rất là đột biến khi mà cái doanh thu đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thì đạt là 10.035 à 10 10.350 tỷ đồng là gấp 2,7 lần so với cùng kỳ thì đây là cái mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử và cũng là lần đầu tiên mà Hòa Phát là có được cái con số lợi nhuận sau thuế trong một quý mà vượt được 10.000 tỷ. Và chúng ta có thể nhìn thấy là nếu mà tổng kết lại lũy kế 9 tháng đầu năm thì cái doanh thu một doanh thu của Hòa Phát đạt 105.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 27.100 tỷ đồng. Thì cái mức này nó đã vượt 45% cái, cái kế hoạch lợi nhuận cả năm của tập đoàn và hơn thế nữa thì có một điều lưu ý đấy chính là cái việc là cái doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát của quý 3 này thì đều là vượt cái mức kỳ vọng của rất là nhiều cái công ty chứng khoán trên thị trường và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là vì sao mà cái việc là Hòa Phát lại họ lại có được cái mức độ cái mức à, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của mọi người như vậy và liệu cái mức độ vượt kỳ vọng này nó còn duy trì được tiếp trong tương lai hay không. Và sau đây thì à, tôi cũng có điểm qua một số những cái thông tin khác về cái tình hình kinh doanh của 9 tháng về cái sản lượng tiêu thụ tôn mạ hay sản lượng tiêu thụ thép hay là những cái sản hay là cái thị phần của Hòa Phát thì chúng ta đều thấy là nó đang tăng trưởng rất là tốt và hiện tại thị phần của Hòa Phát đã lên đến là 37,1% rồi và mời bạn à, trường thì sẽ đưa ra cho quý nhà đầu tư một số cái thông tin về việc là cái những cái diễn biến về mặt bằng giá thép cũng như là về những cái mặt bằng giá nguyên vật liệu hay là những cái catalyst của doanh nghiệp trong tương lai và cũng như là một số phân tích của bạn về à, cái à, kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát cái đợt vừa rồi ạ. Vâng, mời trường. À, cảm ơn anh Duy về những chia sẻ về kết quả kinh doanh cũng như ừ, là lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3 và 9 tháng đầu năm năm 2021 thì như anh Duy có nói đấy là Hòa Phát đã có một cái kết quả kinh doanh khá là à, vượt kỳ vọng của rất nhiều nhà đầu tư cũng như những người à, quan tâm đến Hòa Phát à, trong năm 20 à, trong 9 tháng năm 2021 thì đến ở đây mình muốn xin nhắc đến hai điều là thứ nhất đấy là nếu mà mọi người nhìn vào một công ty sản xuất thì mọi người sẽ nên để ý mình nên để ý đến hai vấn đề thứ nhất đấy là một cái đấy là về doanh thu và cái thứ hai đấy là về chi phí của công một ờ, doanh nghiệp sản xuất đối với doanh thu thì mình chỉ nhìn vào thứ nhất là sản lượng và cái thứ hai là giá và đối với lại một ờ, đối với lại cụ thể đối với doanh nghiệp ờ, như Hòa Phát thì cái doanh thu và sản lượng của của Hòa Phát là một cái yếu tố tác động đến dẫn đến là cái cái kết quả kinh doanh của họ vượt bậc trong 9 tháng này thì mình muốn điểm qua đấy là thứ nhất ờ, cái thứ hai đấy là cái yếu tố về cái yếu tố về sản lượng và giá thì anh Duy đã nói ở trình bày ở slide trước rồi mình muốn nói đến cái yếu tố thứ hai của một doanh nghiệp sản xuất đấy là về giá vốn giá vốn thì mọi người có để ý là đấy là cái sự uh, nếu mà mình tiết giảm được chi phí thì mình dẫn đến mình sẽ tăng được lợi nhuận và đối với lại một doanh nghiệp sản xuất thì cái giá vốn như uh, sản xuất thép như HPG thì cái giá vốn chiếm phần uh, lớn đối với lại uh, cấu thành chi phí của của Hòa Phát đó là giá vốn liên quan đến giá thép và giá than trong đó giá à, giá quặng và giá than trong đó giá quặng thì chiếm khoảng 40% chi phí giá vốn và giá than chiếm khoảng 30% chi phí giá vốn thì mọi người có thể nhìn thấy trên uh, đồ thị trên màn hình đấy là cái giá giá thép uh, giá quặng của của um, giá quặng đầu giá, giá nguyên liệu vào vào đối với lại sản xuất thép thì đã tăng khá là mạnh từ uh, năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 và bên cạnh đó là giá than cũng tăng khá là mạnh và chưa có đà ngừng mà nhưng mà vấn đề là mình nhìn vào ở đây mình bên cạnh bên slide bên tay phải đấy là giá giá bán một số sản phẩm thép tức là bên trái là giá nguyên liệu đầu vào và giá bên phải là giá sản phẩm đầu ra thì mọi người có thể nhìn thấy cái cái ờ, đồ thị đấy là cái tranh lệch từ, từ tháng 7 năm 2021 thì giá quặng thép đã giảm khá là mạnh trong khi giá thép ở bên Ờ, giá quặng sắt thì giảm khá là mạnh trong khi giá thép thì vẫn giữ được đà tăng dẫn đến là cái chênh lệch à, phần giá nguyên liệu đầu vào cộng thêm giá bán được tăng ra trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm đã giúp cho Hòa Phát đã có được một cái biên khá là mạnh cộng à, thì nói qua về cái vấn đề này thì tại sao lại có sự chênh lệch giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm và giá đầu ra tăng thì mọi người có thể để ý đấy là thép là một cái hàng hóa thông thường và uh, đâu đấy cái đối với một hàng hóa như này thì mình cần nhìn vào đấy là ông nào sẽ là ông ờ, tác nhân chính đối với thị trường thì tác nhân chính với thị trường thép ở đây là Trung Quốc thì mọi người có thể để ý đấy là Trung Quốc người ta kể từ tháng 7 năm 2021 thì Trung Quốc đã có một cái chính sách ờ, khá là à, khá là tiêu cực đối với cho các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đấy là họ yêu cầu các công ty sản xuất thép phải giảm uh, sản xuất để uh, để bảo đảm cho một cái một cái môi trường nó môi trường môi trường nó xanh sạch hơn khi mà Trung Quốc tổ chức Thế vận hội vào tháng 2 năm 2021 cộng thêm cái thứ hai là Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách đấy là chính sách uh, xanh chính sách xanh thì chính sách này nó sẽ tác động đến dài hạn còn chính sách ngắn hạn đấy như mình vừa nói điều này dẫn đến là các doanh nghiệp sản xuất thép đã uh, phải cắt lượng cắt giảm sản xuất thép đâu đấy khoảng tầm 30 đến 50 phần uh, trăm công suất thì dẫn đến là cái uh, nguồn cung thép đã giảm trong khi đầu vào của các nhà máy sản xuất này đấy là uh, là quặng mà dẫn đến đầu vào uh, họ nhập ít hơn thì dẫn đến giá quặng giảm thì cái này vô hình chung sẽ làm cho uh, những ngành nghiệp sản xuất thép ở các thị trường khác đặc biệt uh, ở đây là ở, ở thị trường Việt Nam giống như là Hòa Phát được lợi với giá thép vẫn tăng mà trong khi giá quặng giảm tiếp theo đấy là cái về dài hạn hơn một chút thì mình muốn nói đến là cái nhu cầu thép trong nhu cầu thép uh, trong những năm tới của toàn cầu thì mọi người có thể nhìn thấy slide đấy là dự báo nhu cầu thép uh, sẽ tăng trưởng khoảng 45% trong năm 2021 và được hỗ trợ bởi các thị trường giống như Mỹ, EU và các ngành công nghiệp là ngành ô tô và các ngành ví dụ như uh, ngành máy móc thiết bị cũng được uh, hưởng lợi sau khi mà uh, sau khi mà thị trường hồi phục sau Covid thì dẫn đến là nhu cầu thép sẽ được hưởng lợi và uh, dự báo là sẽ tăng khoảng 4,5% trong năm 2021. Slide tiếp theo đấy là mình cái slide liên quan đến cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc thì mình đã nói về trước đó rồi. Cộng thêm một cái chính sách của uh, Trung Quốc đấy là giảm các loại thuế để hỗ trợ để làm sao để các nhà máy sản xuất thép chỉ đáp ứng nhu cầu uh, tiêu thụ trong nước và hạn chế xuất khẩu. Uh, về ờ, một cái slide về ờ, về nói về nhu cầu của thép uh, nhu cầu của thép trong ở thị trường Việt Nam trong các quý tới đó là một mình không kể thể không nhắc đến đấy là về đầu tư công thì mọi người có thể biết đấy là với sản lượng thép của Việt Nam thì ờ, đầu tư công chiếm khoảng tầm khoảng 17 đến khoảng 22% nhu cầu tiêu thụ thép. Bên cạnh đó là sản ờ, thép dành cho xây dựng dân dụng ở đây là có thể là thị trường bất động sản chiếm khoảng tầm khoảng 30%. Ờ, thì đối với lại đầu tư công chiếm khoảng 17 đến 20% trong khi đó nhà nước đang mình đang có một hàng loạt các gói kích thích gói đầu tư công thì dẫn đến là nhu cầu về tiêu thụ thép cũng như các vật liệu xây dựng khác sẽ sẽ à, tăng cao trong giai đoạn nằm từ 2021 đến khoảng 2020 ở đây mình nói đến 2028 đặc biệt là nếu mà mọi người nhìn đấy thì, thì uh, ờ, 3 tháng từ quý tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021 Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch uh, do giãn ảnh hưởng bởi dịch dẫn đến là nhu cầu uh, nhu cầu xây dựng giảm nhưng mà sản lượng thép của Hòa Phát vẫn tăng trong khi đó là à, cái nhu cầu giải cái giải ngân của đầu tư công vẫn chưa chưa nhiều nên là mình à, trung tâm tư vấn đầu tư cho rằng thời điểm năm quý 4 năm 2021 trở đi sang năm 2022 thì với nhu cầu giải ngân đầu tư công tiếp tục tăng thì cái nhu cầu tiêu thụ thép sẽ tiếp tục ờ, tăng mạnh trong thời gian đó. Uh, tiếp theo đến một cái uh, cái Vâng, à, đối với cả cái câu chuyện là về uh, câu chuyện tiếp theo mà chúng ta cũng muốn nói đến Hòa Phát đấy là cái việc là họ đã tiếp tục là đẩy mạnh thêm nữa những cái mảng khác mà bên cạnh là việc là sản xuất thép thông thường và ở đây thì chúng ta có nhìn thấy là cái mảng là hàng sản xuất điện lạnh thì cái hàng sản xuất điện lạnh này thì chúng ta đều trước đây thì chúng ta đều nghĩ rằng là là đây là một cái uh, nhóm ngành không quá là hấp dẫn tuy nhiên là cái thời gian vừa đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là Casper Việt Nam mà chúng tôi nhìn ở đây mà các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái đồ thị của chúng tôi là cũng đã có một cái tốc độ tăng trưởng về cái sản lượng cũng như là doanh thu rất là tốt là cái quy mô của họ đã lên gấp 3 lần của Hòa Phát chỉ sau vài năm vượt cả Electrolux ở trong à, Việt Nam thì cái việc là họ tăng trưởng tốt như này là tại vì do là họ đánh mạnh vào cái phân khúc là cái à, thị trường à, trung trung thấp cấp và đấy là những cái thị trường mà hiện tại lại là đang là thị trường tăng trưởng rất là mạnh và vừa mới có một cái nhu cầu mới hiện nay và thế và cho nên là Hòa Phát cũng nhận ra được rằng là có một cái cơ hội ở cái thị trường điện lạnh này và thế là họ đã quyết định là sẽ tham vọng là đẩy mạnh hơn nữa vào cái mảng này và từ cái quý 4 năm 2021 thì Hòa Phát sẽ tập trung thành lập cái tổng công ty điện máy gia dụng Hòa Phát thì sẽ đầu tư rất là lớn và bài bản vào cái ngành hàng điện máy gia dụng và cái doanh thu mục tiêu mà họ đạt cho năm 2023 à 2030 thì sẽ là 1 tỷ đô thì cái doanh thu này cũng là một cái doanh thu mà tương đối lớn mà cũng có thể là sẽ giúp cho cái tập đoàn Hòa Phát là họ có được thêm những cái tăng trưởng ngoài bên cạnh là cái mảng cũ của họ đấy là mảng sản xuất thép ạ. Và cái việc tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến chính là cái mảng container của Hòa Phát. Thì đối với mảng container này thì chúng ta đều đã biết là cái cước vận chuyển container đợt vừa rồi đã tăng vọt vì nhu cầu là đã vượt xa cái nguồn nguồn cung và cái dự báo sản lượng container trên toàn cầu thì vẫn sẽ tiếp tục tăng và chúng và Hòa Phát thì họ đã đặt cái kế hoạch là sẽ sản xuất là 500 500 nghìn tiêu container một năm là nó sẽ là là thì đây là một cái sản lượng khá là lớn so với cả những cái đối thủ trong ngành tại Việt Nam và nếu mà sự nếu mà để sản xuất 500 nghìn cái tiêu container này thì Hòa Phát sẽ cần khoảng tầm 1 triệu tấn HRC một năm và hiện tại thì như chúng ta đã biết là cái dây chuyền HRC của Hòa Phát là khoảng là công suất là khoảng 2, 2 triệu tấn một năm và có thể là lên đến là khoảng 2,2 triệu thì trong đấy thì lại có thì một triệu tấn này sẽ à, một triệu tấn HRC sẽ được dùng cho sẽ được dùng cho container và 1,2 triệu tấn còn lại thì sẽ dùng cho ống thép cũng như là tôn mạ và cái việc là khi mà tất cả các sản phẩm HR các uh, sản phẩm HRC của Hòa Phát tung ra đều sẽ được tiêu thụ vào những cái sản phẩm như là container, ống thép hay là tôn mạ thì cũng sẽ giúp cho Hòa Phát là bớt được cái rủi ro về cái việc là cái biến động của giá HRC trong thời gian tới là nếu mà có khả năng sụt giảm thì cũng sẽ không quá là ảnh hưởng mạnh đến Hòa Phát. Thì như chúng ta đã biết là cái doanh nghiệp Hòa Phát này là một trong những cái doanh nghiệp mà họ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái chỉ số giá hàng hóa và nếu mà giá thép giảm hay là giá HRC giảm thì à, Hòa Phát cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nhưng mà khi mà chúng ta mà khi mà chúng ta đẩy mạnh thêm nữa chuỗi giá trị thì thành ra là cái à, cái việc là bị ảnh hưởng bởi cái giá hàng hóa nó cũng sẽ giảm bớt đi mặc dù là nó vẫn sẽ có ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ giảm bớt đi được cái phần nào thì qua đấy nó cũng sẽ là cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của Hòa Phát trong thời gian tới cũng như là cái à, làm cho cái bức tranh tăng trưởng của doanh nghiệp là nó sẽ ổn định hơn so với cái hồi xưa nếu mà chúng ta nhìn thì là cái giai đoạn trước khi có Dung Quân 1 thì Hòa Phát cũng đã phải chịu một cái áp lực về giảm giá thép và qua đấy thì là cái doanh thu lợi nhuận của họ cũng bị giảm thì lần tới đây thì có thể là Hòa Phát họ sẽ thích ứng tốt hơn và cái à, lợi nhuận sẽ giảm ít hơn nếu mà gặp phải rủi ro là giá thép giảm. Vâng ạ. Và bây giờ thì à, chúng ta sẽ à, cùng bạn Trường là review tiếp về cái việc là cái triển vọng của dự án Dung Quất 2 ạ. Um, như mình nói lúc trước đấy là đối với một doanh nghiệp sản xuất thì có hai yếu tố mình cần quan tâm đến là giá bán và yếu hai yếu tố thứ hai là sản lượng giá bán đấy là một cái yếu tố nó có thể giúp doanh nghiệp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng trong nhưng mà trong ngắn hạn còn đâu về dài hạn thì triển vọng của một doanh nghiệp sẽ đến từ việc năng lực sản xuất của họ đấy là cung của họ có đáp ứng được cái nhu cầu không như lúc nãy mình có nói đây là nhu cầu của ngành nhu cầu của thép nói chung và nhu cầu của thép Việt Nam nói riêng thì uh, khá là tích cực khi mà ông lớn sản xuất thép ở đây là Trung Quốc chiếm khoảng 50% thị phần sản à, 50% sản lượng sản xuất thép đang cắt giảm sản lượng và hướng đến một cái một cái thị trường một cái năng lực sản xuất thấp thép thấp hơn thì đâu đấy những cái phần mà uh, những nhà sản xuất thép của Trung Quốc để lại thì sẽ hưởng dành cho các nhà sản xuất thép ở các nước khác trong đó có Việt Nam um, thì mọi người có thể để ý đấy là uh, Hòa Phát đã có kế hoạch là nâng công suất của giai đoạn của ờ, khu liên hợp uh, thép Dung Quốc lên đến uh, 13 triệu tấn 13,6 triệu tấn từ 8 triệu tấn hiện tại tức là Giai đoạn 2 của nhà máy Dung Quất sẽ có công suất khoảng 4 5,6 triệu tấn, trong đó là 4,6 triệu tấn đến từ thép HRC trong khi nhu cầu đối với thép HRC tại thị trường Việt Nam hiện tại vẫn đang thiếu và cộng thêm nữa là cái nhu cầu của thế giới cũng đối với lại thép HRC cũng rất là lớn. Mình có thể là uh, phục vụ thị trường trong nước cộng thêm là xuất khẩu. Thì cái câu chuyện này như mình nói đấy, đấy là cái câu chuyện mang tính dài hạn cho uh, cho Hòa Phát dài hạn ở đây đấy là khi nào thì hiện tại uh, Hòa Phát đã đặt mục tiêu là đến khoảng cuối năm 2024 thì sẽ đưa vào hoạt động một số lò của uh, nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 và đến năm 2025 thì sẽ chắc là sẽ hoàn thành hết các uh, lò cao của nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 thì đánh giá về cái mức độ thực thi của cái kế hoạch này như nào thì mình thấy thì hiện thực tế cho ờ, thì lịch sử cho thấy là Hòa Phát luôn hoàn thành các kế hoạch mà mình đã đặt ra đấy là năm 2017 Hòa Phát dự kiến là sẽ hoàn thành uh, hoàn thành nhà máy Dung Quất giai đoạn 1 trong đến năm 2020 thì đúng là năm 2020 là giai đoạn 1 giai đoạn 1 của nhà máy thép uh, Dung Quất đã được hoàn thành thì mình nghĩ là đến uh, câu chuyện của Hòa Phát đến năm 2024 thì sẽ khá là rõ ràng hơn và khi là mình ở ờ, và cái từ năm 2021 này đến năm 2024 thì câu chuyện của Hòa Phát vẫn còn uh, vẫn còn khá là hấp dẫn khi mà cái mình cho rằng cái giá thép từ thời điểm này đến thời điểm mà nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 đi vào hoạt động thì vẫn còn có có zoom để cho doanh thu của Hòa Phát tăng trong thời điểm uh, từ năm 2022 đến năm 2024. Vâng ạ. À, bên cạnh cái câu chuyện về cái triển vọng của Dung Quất 2 mà bạn Trường đã chia sẻ thì Duy cũng muốn là nói bổ sung thêm một số cái quan điểm của Duy. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu Hòa Phát cái thời kỳ mà ra năm 2017 khi mà họ mới bắt đầu là triển khai cái khu liên hiệp gang thép Dung Quất với quy mô là 4 triệu tấn thì lúc đấy là rất là nhiều nhà đầu tư là question à nghĩa là đặt câu hỏi về việc rằng là liệu là Hòa Phát trong tương lai có tiêu thụ được hết 4 triệu tấn này một năm hay không bởi vì do chúng ta đều đã biết là cái thời gian đấy thì là Hòa Phát họ đã có thị phần rất là lớn và để mà cái tiêu thụ được hết cái số cái số lượng sản lượng đấy thì Hòa Phát sẽ phải đánh tiến đánh cái thị trường miền Nam và cái đấy là tạo ra những cái câu hỏi cho nhà đầu tư về việc là liệu là họ có tiêu thụ được hết cái à, sản lượng mà họ sản xuất hay không tại sao lại phải đặt câu hỏi về việc là có tiêu thụ được hết các sản lượng mà mình đã sản xuất hay không thì tại vì do chúng ta đều biết rằng đấy là các nhà máy thép thì đều có cái vốn đầu tư rất là lớn và một với một cái nhà máy thép có vốn đầu tư lớn như vậy thì cái hiệu cái hoạt động kinh doanh của họ sẽ tối ưu khi và chỉ khi họ có thể hoạt động được full công suất và kể cả khi mà cái giá nó có giảm thì họ vẫn sẽ cố gắng là sẽ sản xuất là miễn sao là nó vẫn có lãi hoặc là nó hồi vốn là họ vẫn sẽ cho nhà máy chạy chính vì như thế cho nên thành ra nó mới khiến cho cái nhóm cổ phiếu commodity hay à cái nhóm cổ phiếu thép này là được liệt vào cái nhóm hàng commodity hay là nhóm hàng hóa rất là nhạy cảm với cả diễn biến giá hàng hóa và và cái giai đoạn sắp tới đây thì nó lại có một cái tầm nhìn rất là khác về cái việc là cái triển vọng đầu ra của cái dự án dung quất tiếp theo bởi vì do là chúng ta đều thấy là cái sản lượng nó sẽ lên rất là nhiều thì cái cái triển vọng đầu ra lúc đấy nó sẽ chỉ là bao gồm nó sẽ rất là đơn giản tại vì do chúng ta đều biết là Trung Quốc họ sẽ cắt giảm sản lượng và cái việc cắt giảm này thì là một cái sự cắt giảm mà nó mang tính là kéo dài và nhất quán và nó sẽ tạo ra cái nguồn cung à cái nguồn dư cái nguồn thiếu cung rất là lớn cho những cái doanh nghiệp thép ở ngoài Trung Quốc vươn lên và nó sẽ là một cái câu chuyện đầu tư rất là dài hạn cho nên là hòa phát giai đoạn hiện tại sẽ rất khác với cả hòa hòa phát cái giai đoạn mà khi mà đang làm cái dung quất giai đoạn 1 bởi vì do cái triển vọng đầu ra của họ tươi sáng hơn rất là nhiều và hiện tại thì Hòa Phát giai đoạn 2 này sẽ chỉ có một cái rủi ro mà rất là lớn mà nhà đầu tư cần phải quan tâm đấy chính là rủi ro về diễn biến giá nguyên vật liệu trong thời gian tới nếu mà nó tăng giảm thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận trong ngắn hạn của Hòa Phát còn nếu mà nhìn về tầm nhìn dài hạn hơn thì nó vẫn sẽ rất là tươi sáng ạ và bây giờ thì à, Duy sẽ mời bạn Trường là sẽ tiếp tục cập nhật tiếp về cái à, tình hình là xuất nhập khẩu thép Ờ, thì một cái mà mình có thể đây là có thể liệt vào rủi ro đối với nệ ờ, thép, ngành thép nội tại đấy là Việt Nam do mọi người biết đấy là giá thép trong thị trường Việt Nam đã tăng khá là mạnh từ ờ, thời điểm năm 2020 đến hiện tại thì dẫn đến là ngành xây dựng thép là một đầu vào khá chiếm tỷ trọng như mình lúc nãy đã nói là khoảng tầm khoảng 30% đối với lại ngành xây dựng dân dụng thì với một việc là giá thép tăng phi mã trong thời điểm từ 2020 đến 2021 hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến khá là nhiều ngành. Do đó là một số ngành bị ảnh hưởng đã đề xuất là uh, đề xuất là dạ, đề xuất là giảm thuế nhập khẩu đối với các sản mặt hàng thép để dẫn đến là giảm giá thép hiện tại. Giảm giá thép tại thị trường Việt Nam hiện tại thì uh, đấy là hiện tại đang là đề xuất thôi. lấy do điều thì mọi người có thể thấy là hiện tại mức thuế xuất nhập khẩu thép xây dựng khoảng tầm khoảng 15 đến 20% Ờ, và mức bảo hộ đã khá là cao và ờ, và đã thực hiện trong thời gian dài. Thứ hai là việc giảm thuế nhập khẩu sẽ góp phần giảm uh, giá thành sản xuất thép và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Nhưng mà điều này nếu mà giảm thuế thì dẫn đến là cái thép sản xuất của tại thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với thép sản xuất tại các thị trường nước ngoài nhưng mà đánh giá tác động đến như nào thì đề xuất giảm 5 đến 10 thuế uh, phần trăm đối với lại thuế nhập khẩu thì hiện tại thì mọi người có để ý đấy là giá thép xây dựng nội địa Việt Nam đã thấp hơn giá thép Trung Quốc khoảng 8 phần trăm và mức thuế tự vệ khoảng tầm khoảng 7,9 phần trăm thì dẫn đến là giá thép Việt uh, xây dựng của Việt Nam vẫn rẻ hơn thép nhập khẩu khoảng 20 phần trăm thì mình đánh giá cái mức độ việc của việc uh, giảm thuế nhập khẩu này sẽ không đáng kể Vâng, à, và sau những cái triển vọng của chúng tôi thì à, à, Duy sẽ xin phép là được à, tóm tắt lại một số cái thông tin thì đấy là về cơ bản chúng ta sẽ nhìn thấy là cái quý 3 năm 2021 này có được cái kết quả kinh doanh rất là đột biến là bởi vì do cái mặt bằng giá thép vẫn ở duy trì ở mức rất là cao cùng với đấy là cái mặt bằng giá HRC và ngoài ra thì cái chi phí đầu cái nguyên vật liệu đầu vào của Hòa Phát thì cũng là có cái sự không có quá nhiều sự thay đổi khi mà mặc dù đúng là cái giá quặng sắt à đúng là cái giá than với cả giá giá than và một số cái à, giá thép phế là nó có tăng nhưng mà giá quặng sắt thì lại giảm khá là nhiều cho nên là thành ra nó cũng khá là cân bằng về cái ờ, đầu vào và chính vì như thế cho nên thành ra là cái lợi nhuận của 2021 là nó đã là đạt cái lợi nhuận đột biến và khả năng cao thì 20 và khả năng cao thì là cả năm 2021 này thì VN Direct đang dự phóng là cái lợi nhuận của Hòa Phát là sẽ khoảng tầm 36.000 tỷ và cái EPS của năm 2021 thì sẽ dự kiến là ở mức là 8.000 đồng một cổ phiếu và sau đấy, sau đấy thì chúng ta nhìn thấy là nếu mà với giá 57.000 thì Hòa Phát đang được giao dịch ở mức PE trên Y là chỉ khoảng có 7 lần thôi là nó rất là hấp dẫn đối với cả một cái doanh nghiệp mà đầu ngành và có vẫn còn rất là tiềm nhiều tiềm năng tăng trưởng ví dụ như là từ dự án dung quất hai mà chúng ta có thể là kỳ vọng thêm và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể nhưng mà tuy nhiên thì duy cũng muốn lưu ý với quý nhà đầu tư đấy là cái định giá của hòa phát thì luôn luôn là được rẻ hơn so với cả vn index rồi tại vì do là mọi người vẫn luôn luôn nhìn nhận là cái ờ, doanh nghiệp hòa phát này là một doanh nghiệp mà nó bị biến động theo chu kỳ và nhưng mà tuy nhiên thì là cái thời gian trước năm 2019 thì cái biến động của doanh nghiệp Hòa Phát là không thuận lợi bằng VN Index nhưng mà cái giai đoạn gần đây thì mình đã nhìn thấy là Hòa Phát là có những cái lúc mà up là thể hiện là cái diễn biến giá của họ là tốt hơn và qua đấy là cũng có thể là cho thấy là nhà đầu tư cũng đã nhìn nhận lại cái à, hình ảnh của doanh nghiệp thép này bởi vì chắc mũ một phần là do là cái chính sách của Trung Quốc liên quan đến triển vọng dài hạn của Hòa Phát triển vọng dài hạn hơn nữa của Hòa Phát về việc là nguồn ra của cung thép thì cũng đã được đảm bảo hơn qua đấy thì là nhà đầu tư yên tâm hơn với cả cái bức tranh tương lai tươi sáng của doanh nghiệp khi mà họ tăng sản lượng nhưng mà vẫn sẽ có đầu ra ổn định bổ sung thêm cái ý của anh ờ, duy thì mọi người có thể thì quay slide trước à, ok uh, thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái định giá về PE của Hòa Phát so với lại VN Index luôn thấp hơn nhưng mà mình nghĩ là thời gian tới thì Hòa Phát có thể sẽ được định giá lại tại vì sao thì ngày trước mọi người nhìn thấy Hòa Phát đây là một doanh nghiệp sản xuất thép đơn thuần Vâng. và thép sản xuất thép xây dựng đơn thuần và mang tính chu kỳ khá là cao vâng. nhưng mà cộng thêm việc là Hòa Phát bây giờ đang hướng đến là một uh, doanh nghiệp có thị phần có thị phần lớn trong uh, có thị phần lớn nhất đối với lại thị trường uh, thị trường thép cái thứ hai là chuỗi giá trị chuỗi uh, hệ sinh thái của Hòa Phát đã khá là gần như là đầy đủ khi mà Hòa Phát vừa mới mua thêm cái mỏ thép kia thì dẫn đến là người ta sẽ tự chủ nguồn cung hơn thì vâng. dẫn đến là cái biến động từ nguồn nguyên liệu đầu vào thì nó sẽ không có là quá nhiều cái thứ hai đấy là cái thứ ba đấy là việc hòa phát uh, tập trung vào phát triển các mảng mới để vâng. tận dụng cái nguồn thép HRC của mình giống vâng. như mảng container anh Duy lúc nãy có nói đến mảng điện máy anh Duy có nói thì mình nghĩ là cái việc mà thị trường nhìn nhận Hòa Phát không phải là một ngành uh, một công ty sản một công ty uh, sản xuất hàng hóa thông thường ngành chu kỳ nữa lúc đấy là cái mức độ ổn định của uh, doanh thu của lợi nhuận của Hòa Phát sẽ tốt hơn thì lúc đấy là mình có thể mình kỳ vọng là một cái mức định giá uh, cho Hòa Phát ở một mức PE cao hơn. Vâng. Vâng, cảm ơn à, cái sự chia sẻ của anh Trường. Thì tóm lại theo như anh Trường thì có ba cái ý mà chúng ta có thể nhìn thấy là Hòa Phát hoàn toàn có thể là được định giá lại ở cái vùng PE 7 lần này. Thứ nhất là liên quan đến cái việc là họ là một doanh nghiệp đầu ngành, không chỉ ở Việt Nam mà có thể sẽ là một doanh nghiệp thép tầm cỡ thế giới thứ hai đấy là liên quan đến cái việc là họ đã tự chủ hơn cái nguồn cung và cũng như là thứ ba là họ là đã tiếp tục có những cái sản phẩm mà có tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn nữa thay vì chỉ là một sản phẩm sản phẩm thép thông thường thì qua đấy sẽ giúp cho họ là bớt bị ảnh hưởng bởi cái giá hàng hóa diễn biến giá hàng hóa liên quan đến lợi nhuận và bây giờ thì uh, Duy sẽ sang cái uh, cập nhật của cái doanh nghiệp tiếp theo đấy chính là doanh nghiệp PNJ thì đối với cả doanh nghiệp PNJ thì chúng ta đều nhìn thấy đây là một cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cái tình hình Covid được vừa rồi và trong uh, à, liên à, trong lũy kế 2021 vừa rồi thì cái lợi nhuận của họ là lợi nhuận sau thuế của họ là chỉ đạt có khoảng là 5,576 tỷ là giảm 10% so với cùng kỳ mặc dù là doanh thu thuần thì vẫn có tăng nhẹ và hơn thế nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng đấy là cái kênh là cái kênh à, bán lẻ của họ là tăng trưởng rất là khiêm tốn trong 9 tháng đầu năm chỉ có khoảng 7,9% trong khi là cái kênh bán lẻ này những năm trước của PNJ thì đều tăng trưởng khoảng tầm 20% trở lên và cái việc này thì nó cũng là hệ quả của cái việc là do là PNJ họ đã phải là đóng bớt cái số cửa hàng trong thời gian vừa qua thì do dịch Covid lần thứ tư và ở đây thì Duy có một cái slide là cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư về cái số lượng cửa hàng đã đóng trong cái giai đoạn tháng 6 đến tháng 9 vừa rồi thì cái tháng 9 là tổng là tổng số lượng cửa hàng mà PNJ phải tạm đóng cửa là khoảng 274 cửa hàng thì cái số cửa hàng này chiếm đến tận là 82% tổng số cửa hàng PNJ đang hoạt động. Chính vì thế nó khiến ảnh hưởng rất là nhiều đến cái à, doanh thu cũng như là cái lợi nhuận của doanh nghiệp và trong quý 3 thì cái lợi nhuận gộp đã giảm rất là mạnh từ 734 tỷ xuống còn 155 tỷ. Tuy nhiên thì chúng ta đều đã biết là là mọi thứ xấu nhất của PNJ thời gian vừa qua đều đã xong tại vì do là hiện tại thì là chúng ta cũng đã tiêm chủng được khá là tốt rất là nhiều người ở thành phố là đã có hai mũi tiêm và cái việc và cái thị trường chính của PNJ thì lại tập trung rất là nhiều ở thành phố và nó sẽ khiến cho là họ hoàn toàn là có thể là quay trở lại cái ờ, cái ờ, kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian tới và ở đây thì chúng tôi cũng có nói thêm chúng tôi có một cái slide là về cái việc là PNJ là cái kết quả kinh doanh của họ sẽ chạm đáy trong quý 3 này và hoàn toàn là sẽ sẽ tốt hơn nữa khi mà chúng ta nhìn thấy là ờ, mở đầu của mùng 10 tháng mùng 10 tháng 1 năm 2021 thì số lượng cửa hàng PNJ mở đã lên đến là 325 cửa hàng tăng so với cả đầu tháng 9 là chỉ có 146 cửa hàng thôi và cập nhật nhưng mà tuy nhiên thì cập nhật thêm thì là cái kết quả kinh doanh của PNJ trong tháng 10 này vẫn chưa thực sự là quá là tốt và chúng ta thì sẽ kỳ vọng cái câu chuyện kết quả kinh doanh của họ vào tháng 11 và tháng 12 hơn và ở đây thì chúng tôi có và tháng 11 và tháng 12 hay quý 1 à, quý 4 và quý 1 của 2022 chúng ta kỳ vọng gì thì chúng tôi sẽ kỳ vọng vào cái mùa lễ cưới và cái ngày lễ thần tài thì chúng ta đều biết rằng là cái đợt vừa rồi nó xảy ra giãn cách cho nên thành ra là rất là nhiều cặp đôi trẻ mà không thể nào mà có thể là sớm về một nhà với nhau được tại vì do là cái tình hình covid rất là phức tạp thì hiện thì hiện tại khi mà xã hội đã quay trở lại hoạt động bình thường hay là các nền kinh à, hay là mọi thứ nó đã quay trở lại hoạt động bình thường chúng ta có thể tổ chức tiệc cưới hay là có thể là bắt đầu là tham gia à tổ chức những cái đám cưới hỏi thì thành ra là cái nhu cầu mua trang sức để để cưới xin hay là để đính hôn nó sẽ nhiều hơn trong cái thời gian trước đấy và hoàn toàn và nó sẽ là một cái nhu và bởi vì chúng ta đều biết là cái nhu cầu này đã bị tích lũy rất lâu vì cái dịch Covid và nó sẽ khiến cho cái quý 4 này nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có một số cái câu chuyện khác mà quý nhà đầu tư cũng có thể sẽ quan tâm với PNJ thì đầu năm thì PNJ có định là phát hành riêng lẻ là 15 triệu cổ phiếu thì cái việc phát hành này nó nó vẫn sẽ chưa nó vẫn chưa xảy ra và cái việc phát hành thêm của PNJ trong năm có thể là nó sẽ bị delay lại năm nay hoặc là sang năm sau nhưng mà khi mà PNJ phát hành thêm thì giá cổ phiếu cũng sẽ có thể là diễn biến tích cực thì đây là những cái thứ mà chúng ta có thể kỳ vọng vào cổ phiếu PNJ này và mặc dù là và và chính vì như chúng ta đã thấy là cái um, cái kết quả kinh doanh của PNJ trong 3 uh, tháng trong quý 3 vừa rồi là không tốt cho nên thành ra là cái cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp mà chúng tôi đang dự phóng ở đây vào cả năm thì vẫn là chưa là quá là cao thì ở đây tôi có tổng hợp ba cái uh, kết ba cái dự phóng về doanh thu và lợi nhuận của ba công ty chứng khoán trên thị trường bao gồm VN Direct, Bản Việt và HSC thì chúng ta đều thấy là cái kết quả kinh doanh của PNJ là trong năm 2021 thì sẽ chỉ khoảng là từ 800 đến 900 à, cho đến 1.000 tỷ lợi nhuận sau thuế à lợi nhuận dòng và 2022 thì nó sẽ là một cái cơ hội bùng nổ rất là lớn. Nếu như mà năm 2021 này kết quả kinh doanh chỉ khoảng tầm 893 thôi thì khả năng cao 2022 nó sẽ lại là một cái tăng trưởng mạnh hơn nữa cho doanh nghiệp bởi vì chúng ta đều nhìn thấy là cái à, cả ba công ty chứng khoán đều đang dự phóng P&J năm 2022 sẽ có cái kết quả kinh doanh rất là vượt trội là khoảng tầm 1.300 tỷ lợi nhuận và cái mức cái cả kinh doanh này nó cũng chỉ là quay về cái mức bình thường của P&J khi mà họ không bị dịch thôi và thêm cái một số tăng trưởng thêm cái nhu cầu của người dân về việc tiêu thụ vàng và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng có một số cái định giá của doanh nghiệp mà liên quan đến P trên I, à, dùng P trên I mà chúng tôi có so sánh với cả những cái doanh nghiệp nước ngoài ví dụ như là Châu Tài Phúc hay là một số doanh nghiệp bán lẻ như MWG thì hiện tại là cái P trên Y trung bình của PNJ khá là hấp dẫn so với cả những cái đối thủ trong ngành. Mặc dù là chúng ta đang nhìn cái P trên Y đấy là của năm 2021 là bị ảnh hưởng bởi dịch thôi. Còn nếu mà sang 2022 thì P trên Y của PNJ nó còn hấp dẫn hơn nữa. Và đây sẽ chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy nó sẽ có thể là Mặc dù PNJ đang bị ảnh hưởng rất mạnh bởi tình hình dịch Covid và kết quả kinh doanh quý 3 này nó sẽ không quá là tốt nhưng mà nó lại là một cái bàn đạp để cho cổ phiếu có thể là có được một cái bức tranh tươi sáng hơn trong tương lai và định giá thì đang rất là hấp dẫn. Và đấy là tổng quan của chúng tôi ngày hôm nay về hai cổ phiếu và chúng tôi đã cập nhật kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo là đối với những cái chương trình mà VN Direct đang tổ chức thì hiện tại là chúng tôi có chương trình la bàn thị trường và chương trình nhịp đập thị trường. Đây là hai chương trình mà chương trình lá bàn thị trường thì là về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình nhịp đập thị trường thì sẽ là nhận định thị trường và phân tích kỹ thuật các mã cổ phiếu. Thì đây là một chương trình định kỳ vào lúc 16 giờ hàng ngày. Hai chương trình này nằm trong cái trục là trục la bàn đầu tư của chúng tôi. Hiện tại VN Direct đang có 3 la bàn để định hướng hay là để giúp nhà đầu tư có thể làm quen với thị trường chứng khoán cũng như đầu tư tốt hơn. La bàn thứ nhất chính là la bàn kiến thức liên quan đến những cái chương, liên quan đến những cộng đồng của chúng tôi như là cộng đồng tích sản, cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock, cộng đồng sức khỏe tài chính an tâm đi go để giúp cho nhà đầu tư có thêm những cái kiến thức cân bản về việc đầu tư cổ phiếu hay là về việc là là tích sản cổ phiếu hay là những cái kiến thức tài chính cá nhân. Và cái la bàn thứ hai của chúng tôi chính là la bàn về thị trường thì sẽ có hai cái chương trình chủ đạo là la bàn thị trường và nhịp đập thị trường sẽ giúp cho quý nhà đầu tư nắm bắt được tình hình thị trường qua đấy đưa ra cái ờ, quan điểm à cái ờ, quyết định mua bán một cách ờ, một cách thận trọng và hoặc là một cách là có thông tin hơn để quý nhà đầu tư có thể là đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn và cái la bàn chụp la bàn cuối cùng của chúng tôi lục chụp la bàn thứ tư chính là la bàn về đầu tư ở đây chúng ta có hai chương trình là 360 độ cổ phiếu và tọa đàm đầu tư thì sẽ giúp cho nhà đầu tư là hiểu được cái góc độ phân tích cơ bản của những mã cổ phiếu trên sàn hay là những cái nhóm ngành hay là tìm ra được những cái cơ hội đầu tư cơ bản dài hạn mà để chúng ta có thể là follow lâu dài và để tham gia những cái cộng đồng của chúng tôi về à, cái à, cộng đồng của chúng tôi liên quan đến trục là la bàn kiến thức thì quý nhà đầu tư có thể à, sử dụng cái mã QR code mà tôi để ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái phần Q&A ngày hôm nay. Vâng. buổi hôm nay thì chắc là quý nhà đầu tư nào có câu hỏi thì nhà quý nhà đầu tư cứ uh, vâng. comment để uh, trung tâm tư vấn đầu tư sẽ giúp mình trả lời uh, các thắc mắc của mình và các thắc mắc các, băn khoăn của mình đối với các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ hoặc mình dự định uh, đầu tư. Vâng, à, cho là hôm à và cho là thì Duy sẽ xin phép là được à, à, dừng chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây